Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Huy Trần Official Trong tập này là cuộc đi chơi của gia đình Huy Cùng với con gái và bà xã Huy Trên chuyến hành trình từ Sài Gòn ra Vũng Tàu Huy sẽ đi bằng đường bộ, bằng xe máy, đi phà và đi tàu cao tốc Đi đâu với nó đi nè Con đi chơi Chơi rồi đi đâu? Không biết luôn hả? Mình, mình đi Vũng Tàu, yeah! Yeah! Yeah! yeah. đây là cầu Phú Mỹ trên, trên đường đi ra Vũng Tàu qua cầu Phú Mỹ để chuẩn bị bước Phật và cắt lái để qua bên uh, Nhân Trạch Đồng Nai và gia đình đã bắt đầu xuống phà lên đường lên phà đây khúc nơi đây là chuẩn bị xe nó hư nè nó lên dốc lên không được luôn rồi nó tuột nồi luôn quá nguy hiểm và ngày đúng ngày mùng 6 Tết là mình trên đường đi Vũng Tàu mà bây giờ xe hư nữa không biết sao đây phải coi coi có tìm chiếc xe nào không chứ thấy là hơi mệt rồi đó Rồi, quạ vô ăn chuối luôn cái nồi bị gì không biết nữa rồi xong nghỉ ngơi Ôi. đi đâu với nó đi nè à? chơi rồi đi đâu không biết luôn hả mình, mình đi dũng tàu yeah yeah yeah sau khi xứ xe xong gia, gia đình của huy tiếp tục lên đường lúc này cũng hơn 5 giờ chiều rồi cũng hơi mệt mỏi nhưng mà vui cùng gia đình và gia đình Huy đến à, Bà Rịa Vũng Tàu ngay à, lúc khoảng 7 giờ rưỡi tối hơn cách xe Vũng Tàu không còn bao xa nữa có mệt không? không không mặn không em có mệt không ao đây là viên phục đầu tiên của con à? gì cái đầu tiên của con gái đúng không dạ đi phượt là gì cái cách đi phượt là đi xe máy đi xa à. Ồ, dở quá cao lên vậy con cách thấy, thấy, thấy vui không dạ vui vui muốn xỉu mà đi hoài chưa hết ừ cái chiếc xe Yeah! Và cuối cùng Gia Đình Huy cũng đã tới Vũng Tàu Trước mặt các bạn đó là cái vùng bình lớn nhất Đông Nam Á của Vũng Tàu chúng ta nha Thì bây giờ à, bắt đầu Gia Đình Huy sẽ đi lấy phòng khách sạn đã đặt phòng trước đó Yeah yeah! Tới nơi rồi hả? Tới nơi rồi hả? Yeah! Con khai báo y tới chưa? Rồi hả? Con đi đâu á? Đi Diêm Dòng Hiểu ai? Là ai? Hiểu ai? sau khi à, cất hành lý vô phòng thì chúng cả nhà huy mới đi vòng vòng hóng gió biển thì hôm nay mùng 6 tết thực sự không đông lắm không vừa đủ thì à, gia đình huy ăn uống nhẹ hóng gió cùng con gái và đi à, vòng vòng và phải công nhận là đợt này thì tại bãi trước vũng tàu trang trí rất là đẹp nhưng mà gia đình của chị đi ngang thôi không dám vô vì tình hình chung về ngủ sớm nào để đón chào một ngày mới ờ, tại ờ, Vũng Tàu thì ờ, vợ chồng Huy cùng con gái tắm biển lúc khoảng 8 giờ hơn sau khi ăn sáng buffet tại khách sạn thì trong chuyến đi lần này nguyên muốn huy cùng gia đình trải nghiệm ờ, có lần xe máy thì ờ, huy đi ờ, đi á thì đặt đi á, thì huy đi ra đi hướng uh, phải cắt lái và nhân trạch đồng nai còn lúc về thì huy sẽ đi uh, phà từ vũng tàu qua cần giờ và từ cần giờ bắt đầu đi tàn tàn về tới sài gòn và bây giờ cùng huy tắm biển với con gái thì à, không bao giờ thấy được Vũng Tàu vắng như lúc này mùng 6 Tết năm 2021 ung dung mà chơi không có gì phải gấp tắm nắng nhìn con gái đi lượm ốc quá phê đấy con bé đang bị la mắng tội con bé thiệt Sau khi tắm biển và ăn uống, vui chơi các kiểu, chúng tôi đã thu xếp hành lý lên đường về lại Sài Gòn. Thì lúc này khoảng ờ, hơn 12 giờ trưa rồi, chúng tôi và tàn tàn để ra bến à, gọi là bến phà từ à, Vũng Tàu đi về Cần Giờ. Thì mất khoảng 30 phút thì à, con đường à, bến phà nằm trên đường Trần Phú thì đến cảng đá gì đó thì cả gia đình đang trên đường di chuyển tới đó Dạ, bà gã qua mua vé nha Ôi. Đây Bến Hòa, Sài Gòn chúng tao, từ từ em ơi Vé vé tàu này sao rồi? Cái này nè, xe máy là 50 ngàn một người, một, một xe nha à. Lớn á là 70 ngàn một người À, con nít dưới 6 tuổi là không tính tiền đúng không? Con nít dưới mét hai không tính tiền À, dưới mét hai hả? Là nghĩa là người là 70 ừ. Còn xe là 50 đúng không? Đúng rồi Yeah, rồi chuẩn bị lên tàu nè cả gia đình Huy đã lên tàu mà không còn lên tàu hay là phà nữa nhưng mà rất là bự tức là mới ngon ok nó đặc biệt là rất là êm nha không có cảm giác say sóng bye bye Vũng Tàu yeah và đây là tầng chợt là cái ờ, chỗ để xe mình ờ, để xe xong đi thẳng đây luôn thì chỗ này rất là đông có quầy nước luôn phục vụ đó bạn thấy không mình để xe mình bước vô luôn còn đây là lầu 2 Các bạn mà sẽ sống thì à, đừng lên lầu 2 nha Hơi lắc xíu Đây là chỗ gửi xe Đó, cái chỗ à, nâng hạ lên thêm là xe Thì chỗ gửi xe thì à, mặt bằng rộng Mới để xe hơi, xe máy luôn Rộng rãi Mình có thể đi vòng vòng tham quan Rất là phê, ngắm cảnh Và buổi chiều rất là phê nha Một lần nữa, gia đình Huy Bye bye chúng tao Yeah sau 30 phút trên phà ngắm cảnh vui chơi thì cuối cùng à, phà cũng đã chuẩn bị cập bến và Cần Giờ để chuẩn bị chạy về Sài Gòn tiếp nào. Một cảm giác khi bước à, xuống tới Cần Giờ đó là không khí rất là trong lành. Wow, phải nói là trong lành mát mẻ, sảng khoái chơi á dân chơi chán rồi ra giữa đường ngồi luôn anh <laughs> tết nhất nhìn quả rồi con trai giống cáp đó giống cáp đó đó Ồ, vô một khúc luôn Cả gia đình Huy đã chuẩn bị à, lên phà Bình Khánh Phà này bắt đầu từ à, Cần Giờ mình về lại Sài Gòn Trường bước bên kia là về lại Sài Gòn rồi thì à, công Huy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Huy trong suốt cuộc hành trình này một lần nữa Huy Trần Official cảm ơn các bạn rất là nhiều nhớ like subscribe kênh để xem những clip tiếp theo nhé cảm ơn bye bye